guys, there's three things, three things that never fail to happen when I come to Haiphong. One, I either have lost or broken glasses, one or the other. Two, it always rains. It never fails to rain. And three, I always stay at this hotel, FNF Hotel. Quite far out of the city, but eh, it's nice and clean. Um, but this time we're in Haiphong for a different reason than previous times. I'm here to eat. Uh, Haiphong food isn't really well known, but it's actually one of the best in the country. And to be honest, in my time here in Vietnam, I haven't made a lot of videos on food. I haven't explored the cuisine as much as I probably should have. So I think it's time to change that. I'm gonna park the bike, check into the room, and then we're off to eat. I am extremely hungry. It's, hungry. it's like one o'clock in the afternoon. I have not eaten today. Uh, yeah, yeah. Park the bike in the garage. Although we will be leaving in like five minutes after I check in to go eat. Yes, hotel. Okay. Yes, people can. Oh, same lady. Xin chào. Xin chào. Em chào chị. Chị còn nhớ em không? Em chị có. Chị nhớ em à? <laughs> Hôm nay chị mặc áo dày đẹp thế. Chị cảm ơn. <laughs> Hôm nay em đi du lịch ở đâu rồi? Hôm nay đi có một mình đấy à? Vâng. Ô, oh, chị còn nhớ là lần trước chị em đi với em bạn. Chị nhớ em đi với bạn nữa mà. Chị nhớ mà. <laughs> chị nhớ chị tốt quá đi. Dạ, chị một xíu nữa. Vâng. Phòng của em là 567 nghìn Em trả luôn đúng không? Em trả luôn giúp chị được yeah. Dạ. trong phòng đây chị vẫn miễn phí hai sữa đỏ hai vâng. gói trà hai gói cà phê vâng vẫn, vẫn như trước vẫn như như trước đúng rồi có gì em lại gọi điện ra quầy giúp chị vâng năm năm trăm năm trăm sáu mươi bảy nghìn dạ. em mới về mỹ đúng không sau này quay về đây à em mới đi ấn độ về à mới đi ấn độ về vâng gửi chị đợi chìm chút chị đưa lại tiền cho em vâng chị gửi em 33 nghìn chị cảm ơn nha cảm ơn em em cảm ơn vâng <laughs> oh floor one 103 we're right we're right oh we're right here I don't have to go up the stairs this time yeah I usually uh I guess I should go show you guys the inside I usually like to have rooms on higher floors is this a smoking room? It smells a little bit like smoke. I think we're okay. I think it's okay. It'll work. It's just one night. I'm not gonna be here that much. I'm gonna be out eating. Um, this room though, I think. Ooh, this room has windows. Okay, we'll let it air out for a little bit. While I like this. It's like locks of hair. We'll let that air out while we go eat. I think these lights should go up by themselves. I think it will go up by themselves. We're good. I'm so hungry. chào dạ, chú chào đi ăn đây ờ, ờ, Vâng chào đi chú có biết cái ờ, cái bánh đa cua ở chỗ Mây Linh không ạ? Vâng, nhưng mà nó ngon nó ngon đúng không ngon chú? Ngon. vâng. taxi chưa? Dạ Gọi taxi chưa? À không, cháu đi xe máy ạ Ờ, xe máy dưới à? Vâng Ok, Mê Linh, Mê Linh Vâng, rồi cháu đi đây nhé <laughs> Well, we got the confirmation, it's good um, I'm actually not gonna lie, so I'm going to eat bánh đa cua Uh, not gonna lie, Max and I have eaten it before, but it's so good. Is it raining again? Oh my gosh, guys, it's sprinkling. It literally stopped raining while I was in the room, and right as I came outside, it's raining again. I swear to God, I bring the rain everywhere I go. Uh, here it is, Mei Ling. I really, really hope she's open today. I don't know with the rain if she's gonna be here. So is yet Oh, is she not here? I think she's normally here. Oh no. Oh man. Oh, Vasai. Actually, don't think I need Vasai anymore. Chuy, chú có bơm lốp không ạ? Chú có bơm lốp không ạ? Bơm lốp ạ. cháu không biết là cái này nó bị thủng hay là nó chỉ là thiếu hơi. cháu có cần ok I just noticed it's uh, hình như là chỉ thiếu hơi thôi <laughs> nói tiếng Việt sõi nhỉ? cháu nói cũng được ạ Nói thì xem là sõi người Việt Cháu cảm ơn Mong là nó không bị thụng Vừa nãy cháu ờ, mới để ý Nói ừ. như ờ. người Việt <laughs> Cháu cảm ơn À chú có biết là hôm nay thường ở đây hình như là đối diện số 2 nó có cái cô bán à, bánh đa cua ấy Bây giờ cô chết đâu rồi Thế ạ? À? Ừ. Sao lại thế? Chết rồi Cô ấy chết rồi ạ? À? Chồng cô ấy chết rồi Thế ạ? À? Thế là cô ấy không bán đồ nữa quỷ, à? Đồ quý thì chết rồi Thế ạ? À? Thế là cô ấy không bán nữa ạ? Ừ. hóa ra là Nói tiếng Việt giỏi nhỉ? <laughs> này, Cháu nói cũng được ạ? Wow. Người Việt Nam nói không giỏi <laughs> I was not expecting that, oh man Thế là cô ấy không bán nữa luôn Thế là gần đây có chỗ nào ăn uh, bánh đa cua ngon không chú? Bánh đa cua trong ngõ này Trong ngõ Trong ngõ Là chỗ nào chú? Cứ vào trong ngõ rồi À vâng Cái hàng này, hàng thứ hai Cô bán vâng. là cô bán ăn được Vâng, nó cũng ngon ạ ừ, Ngon ạ dạ. Wow Vâng À không không, thôi thôi thôi, thầy cháu Thôi thôi thôi Chú ờ, cũng ngồi ở đây làm việc mà ừ. Thôi thôi thôi ừ thôi, thôi, không sao chú không sao chú, chú cũng ngồi ở đây làm việc mà vâng, vâng. cháu à, vâng, cháu phải gửi tiền thôi chú à, lấy 10 nghìn nhá thôi không thôi thôi thôi thôi chú lấy đi không sao chú à, ngồi ở đây à, làm việc cả ngày cũng muốn có hàng bánh cua mà ăn được đấy và. trong trong ngõ đúng không chú đây ngõ đây này à rồi rồi rồi rồi và. Dạ, và cháu đi ăn đây nếu nó không bị thủng đúng không chú không thủng và. may quá <laughs> rồi cháu đi ăn đây Cháu cảm ơn Okay, that's so, oh my gosh, that's so sad Trong ngõ I think he means in here Aha, okay, bánh đa cua ngô quyền This must be, a, uh, this is good too, okay Man, that's sad, but we'll take this too Bánh đa cua ngô quyền Để đâu ạ? À? à, để cạnh tưởng ạ à. Rồi <laughs> Vâng Ok no, not long, Langbang, New Haiphong. Or Haiphong không Langbang. I always forget which one it is. Vui lòng không đỗ xe tại đây. That's okay. It's just a picture of a car, not a picture of a motorbike. No problem. <laughs> nah, it doesn't apply to us, guys. No problem. Okay, let's see if the old man's recommendation is worth it. At uncle. Được ạ, được ạ. Bánh đa cua đúng không? Đúng rồi. Vâng. Có ạ, cháu ăn hết. Cho cháu ờ, một bát thập cẩm đi. Cái gì cháu cũng ăn thôi. cháu ở Việt Nam bao nhiêu năm rồi mà nói sỏi thế? Cháu ở đây 3 ờ, 4 năm rồi. Thế mà nói sỏi thế. Vâng. <laughs> Thực ra hôm nay là hôm nay là cháu ờ, đến ăn cái cái bánh đa cua nổi đất ấy, nhưng mà là cô ấy không bán nữa à, đúng nổi không? Nổi đất là không bán nữa rồi, nghỉ không rồi, bán. nghỉ hẳn rồi. Thế ạ? À? chồng mất thế nào nghỉ luôn vâng không có người làm buồn quá nhở ừ. buồn ừ. cho cô ấy quá ừ. nhưng không sao chắc là bánh đa cua của cô cũng ngon <laughs> con ăn thử ăn ngon lần sau con này ăn vâng con hành không có ạ ăn hết đúng không vâng cái gì con cháu ờ, cũng ăn thôi Ôi nhờ ngon quá Có cái gì nhỉ? Cái này là chả chả, chả cá, cá. Cho rồi, cho hết Bánh rồi Bánh lá lót à, Chả là lót này ừ, ờ, Cháu có rồi Vâng cái này là ăn khô hay là ăn với nước ăn nước chứ ăn nước này vâng Ồ. cái nước này là cô nước làm cua. bằng cua, xương cua. xương ống hay là cua cua cua à, con này. Ừ, ngon quá con xin nhé con ngồi đâu ngồi đây con không? ngồi đây luôn đi <laughs> nó ngon một bát như này là bao nhiêu cô một một bát như này là bao nhiêu cô ba chục 30 nghìn Ngon bổ rẻ ừ. Ok, cái bánh đa cua là cái bánh đa này Tại sao nó lại màu đỏ nhỉ? Người ta cho kiểu đắng à Đậu đắng ạ à? Ẹo đắng à Ổ đắng Người ta ờ, thắng vâng. đường lên Vâng Xong nó màu vàng không người ta đổ vào bánh Đó, à. mà bình thường là nó bằng màu này Vâng, thường là màu màu Để trắng xong bắt đầu người ta cô đường lên À Cho cho đường trắng này này, đường vâng. trắng này này Xong rồi cô lên xong rồi người ta À, nó lại trở nên màu trắng, à màu đỏ Màu đỏ, à. xong Hóa ra là vậy ngon quá ok cái này có nên uh, bắp chanh không cô? Có, con ăn nên là con vừa ý rồi và ờ, à, con bắt quất. Vâng. Bắt quất cho từng hớp vào. Vâng. Con thích ăn cái gì con bỏ vào cho nó gia vị cho đầy đủ. Vâng. Ăn, ăn thử đây. Tỏi thì ăn này. Vâng. Quất đây. Ngon quá. Quất đây. Ngon con ăn đi thôi. May quá. Con, con thích ăn cái gì thì con cho vào. Vâng, một chuyến đi Hải Phòng vẫn không bị lãng phí. <laughs> còn ờ, là đáng yêu đấy con ạ à. vâng còn ờ, hạt hồ ăn nhiều ngon ngon bổ rẻ đúng vậy cho thấy là kiểu Hải Phòng là kiểu món ăn ngon nhất miền Bắc luôn đấy nhưng mà ít người biết đến đấy ngon cả hơn miền Nam <laughs> vâng ngon, ngon hơn Hà Nội ngon ngon toàn quốc ngon toàn quốc luôn ngon toàn nước đất nước Việt Nam vâng. riêng Hải Phòng ngon toàn thế giới luôn đúng thế thật <laughs> không hề sai được đúng rồi cái này là muối ạ à đúng rồi gia vị gia vị con ăn nhạt thì con cho vào vâng đấy hay quá cái đây, đây, đây, đây, lấy bằng à, đũa cho nó cho nó It's <laughs> just like little little ladle. À cái này nó nó có lỗ ở dưới ạ, đổ ra. <laughs> con đổ hẳn xuống, con cứ đổ hẳn xuống. Dạ. Rồi. Dạ. Thôi ít thôi không nó lại ờ, chua quá. Chua quá. Chua quá nó mất ngon. Vâng. Just get just some of the. Ăn thử hút ít nước, uống thử ít nước canh cho ngon. À vâng. Ăn một ít bánh à uống. Vừa Vâng. Vừa, vừa rồi, ngon quá. Cô cô bán ở đây bao nhiêu năm rồi? Lâu rồi. Lâu rồi. Mấy chục năm. Mấy chục năm rồi. Cô là dân gốc Hải Phòng hay là dân gốc Hải Phòng dân, dân ở đây luôn. Dân ở đây luôn. Thế là phải ngon rồi. <laughs> ngon là đúng rồi. Đúng rồi. <laughs> Mm. Oh man. Well, we didn't uh, didn't necessarily get what we came for, or the original place, but I'm glad I found this place, man. What a nice lady inside this little alley. I'll put the location. Man, she's so nice. She came over. She's just sitting over there with uh, with her. I assume they're making. I don't know what are they making. Oh, cái này là cô đang làm cái gì ạ? Bánh rán này cô. Bánh rán ạ. Bánh rán. Oh. có chưa có hay là nữa có à, tí nữa thì tí cháu ăn nhé vâng à, vâng à vâng lát nữa cháu uh, qua qua mua <laughs> ok bánh rán we'll have this first up Oh man, her broth is so good and hearty. Look at the look at the color on it too. ah, it's easy to see when I when I pour it in like this. Look at the color on that. Beautiful brownish, that somewhat milky looking broth. Not too strong though. Man. do that. Còn uh, mới có bạn gái thôi. bạn gái Việt Nam hay Vâng, Việt Nam ạ. Dạ. Có bạn gái Việt Nam rồi. Cháu để cháu xem, vẫn là vẫn vẫn sớm mà cháu 625 ạ Nhưng mà có thích lấy vợ Việt Nam không? Có Thế à? Thích thì thích rồi Thích thì thích rồi Thích thì phải thích rồi <laughs> Có mà gái Việt Nam là phải phải thích con gái Việt Nam rồi Đúng rồi <laughs> Nhưng mà cháu ở Mỹ ở đâu? Vâng, cháu ở Mỹ ạ Vâng So in between the talking, they have the, this is the jackass, super, super flat. Nice flat little thin, thin piece. cái chả cá này là cô dùng cá gì ạ? Cá thu, cá măng Em gặp là con ở trên Hà Nội à? Vâng, con ờ, mới vào đây chơi thôi Con làm cái gì? Chơi ăn, dạ, dạ Con làm cái gì ở Hà Nội? Con làm video, làm video Youtube ấy Thế con xuống Hải Phòng làm gì? Con xuống Hải Phòng ăn thôi, à. ăn và quay <laughs> Món ăn ở đây kiểu nó, ngon nó ngon đấy Lâu lắm không ăn, con thèm quá còn à, phải xuống ăn thôi cái này là cá viên à cô thịt à thịt à. thịt viên à. thịt thịt lợn à. thịt lợn, Oh. First time I've seen a first time I've seen a, like a thịt viên inside a bánh đa cua. Vâng. Chả là lốt này nó ngon. Ừ. She's a whole whole plate of them just for us. Cái này có có được gọi thêm không cô? con <laughs> cân thoải mái mà. Chắc là cho con thêm uh, à, 5 nghìn mọi thứ đi. Mọi thứ một ít ừ, khoảng 50 nghìn, 10 nghìn đi. Cho 10 nghìn hả? 10 nghìn. 10 nghìn là lấy được bao nhiêu? 10 <laughs> nghìn. Đấy á, 10 nghìn đó. <laughs> Ngon quá. Cảm ơn. La Lola is perfect. It's very, very nice and salty with the meat on the inside. Mm. Fried up perfectly. Now that can hurt too, you get a lot of the uh, the bean sprouts, bean sprouts. I think this is this is, this is chili sauce. Only time will tell. Only pouring will tell. Must be chili sauce. Oh yes, oh this is the spicy chili sauce. Look at this. This is the red, super red um, hot chili sauce that I got with the banh mi as well. It's the same one. Ooh, don't want too much of that. Super spicy. Delicious. Ooh. Man, look at that. <laughs> Oh man, this looks so good on camera. I love that it's red. The bangda actually has a little bit of like a sweet kind of like a sweet, kind of charred flavor from, I think she was saying they cook the sugar in it is what she was saying. And that's what, when it, it caramelizes, right, it gets all red like this. Hmm. This is worth a 100 kilometer drive from Hanoi to come down here and eat. Có đồ uống gì không cô? Uống à? Vâng. Con uống nước chè. Có trà đá không? Trà đá nhá. Vâng, Có trà đá nào? ăn nhiều bánh ăn hết không có <laughs> ăn thì phải ăn hết rồi xuống tận đây rồi là phải ăn hết ăn nhiều quá ừ. <laughs> cô làm cho con nhiều mà vâng mà cô thì cô phải ăn lúc nào cô cũng phải ăn một bát đầy cô lúc nào cũng phải ăn một bát đầy ạ à? đầy á mỗi ngày là cô ăn một bát hay là hai bát cô. hai bát <laughs> cô cũng tự ăn cả món của cô đúng không ngon sạch lúc đổ giữa đi năm cái lọ ăn hết đi vâng chắc lại đây nó đông vào buổi sáng cô bán từ mấy giờ ạ bán từ sáng sáng mấy giờ Tám giờ 8 giờ đến tối tối mấy giờ tối thôi đang nghỉ thôi. vâng 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ạ à? Thì may quá, hôm nào à, xuống Hải Phòng là con không cần lo không có bánh đa cua ngon cứ đến đây thôi mình cứ địa điểm mình cứ đến đây thôi vâng nhưng mà cái chả cá của cô thì ngon nhỉ chả cá này rất ngon Kiểu một miếng nó không nó không dày quá nó rất là nó vừa, vừa nó vừa ăn dày cũng ngon đó con vâng cái vị cá nó cũng rất là đậm đấy. ngon. Mình shift shift filled up this boulder with the uh, the bangda. She is not skimping. Completely full. So much bangda. Một bát tràn bánh đa luôn. <laughs> Lấy vợ ở Việt Nam nha. Ông vâng. Dạ. Không có tình cảm. Vâng. Vợ bên Tây như con nhưng không có tình cảm. <laughs> thì có biết có biết là chồng Tây có tình cảm không cô? cũng không biết được ý là vợ Việt Nam là đàn bà Việt Nam có tình cảm vâng nhưng mà ý là cháu mà lấy vợ Việt Nam thì nó sẽ dành tình cảm cho con nhưng mà Đúng. Vâng. con là người Tây thì con có dành tình cảm cho nó không ờ, đấy là con cái tự con phải biết <laughs> vâng đoán làm sao được <laughs> nhưng mà mẹ đoán là cô đoán rằng là đàn bà Việt Nam vâng. có nhiều tình cảm vâng đúng là như vậy chân thật vâng ăn ngon nữa <laughs> lấy vợ Việt Nam không sợ đói không sợ đói <laughs> nhiều đồ ngon vâng nhưng mà nhớ theo cô nhá ở Việt Nam thì sướng hơn ở bên nước con nó con cũng nghĩ thế con sướng hơn vâng thế thì con mới sống ở đây mà thì còn sướng hơn <laughs> vâng ở bên đấy chỉ gọi là đến tôi chứ ở Việt Nam thì nó sướng hơn nhiều không khí tốt tình cảm đã là là, là món ngon trên hết rồi nhiều vâng. món ngon ăn ngon vâng nhiều tất cả mọi người nói chuyện cũng tình cảm vâng tình cảm thoải mái đấy, đấy. kiểu ở nước ngoài mình mà ngồi như này và ăn thì là người cũng ta có. không không có nói chuyện mấy cũng có nhưng mà nó ít đấy nó ít nó không ờ, nó không gần gũi như ở Việt Nam man and even when you finished all your noodles bowl is basically empty you cannot leave without taking some of this broth broth is so good I'm just I'm just going I'm just going straight in, bowl up, into the mouth. Man, such a strong pork bone flavor with just a touch of like crab. It's not too strong. That definitely curbed my hunger. <laughs> so good. ngon quá không ăn hết thì phí <laughs> hồi nãy con à, còn phải cầm cái bát và đủ uống nó luôn <laughs> cầm cái bát lên ngon quá cô bán cho rất là nhiều cây ăn nhá dạ. kể cả Hàn Quốc còn Trung An ấy nó không để mặn một tí dạ. hết hết phải như thế chứ ừ. vâng nhiều cô bán à, bán cho nhiều người tây như thế nhưng mà không có phải là đáng yêu dễ thương nhất nhất không <laughs> tây nó ngon mà ngon, là... ngon lắm à, vâng cô tên là gì ạ Duyên Duyên ạ Thế là có duyên gặp cô Duyên Rồi, dạ, con gửi tiền nhé Cái tiền trả đá là con gửi cô hay? 3 nghìn trà đá Thế là 40 nghìn, 3 nghìn Là 43 nghìn ừ, Con có tiền này luôn Đúng, trả lại dạ. Vâng Con ngàn lên nhé Cảm ơn con Vâng lần sau con chắc chắn là đến cô An tiếp con cảm ơn nhé vâng chào cô chào con nhé vâng wow that was delicious that was definitely worth the 100 kilometer drive down here so sad to hear about the other lady but that was uh, very filling that was good I think this my friends where's that coming from that is the sound of a broken tire, a pop tire. Listen to this. Must be from the water. Oh man, I think my tire's probably popped, but it still is like fairly full. It probably has like a very small hole. Probably ah, going to need to get that fixed tomorrow, maybe later today. We'll see. And with that, I'm off for a little bit of a rest before eating more. That that, that bowl was surprisingly filling.